các hoàn toàn có thể yên tâm về cái phần tan tích của nó và khi đi chơi đây các chỉ cần mang lại cho mình một bộ hột này vào thôi đó đây đây là bộ hột tài xỉu siêu bảo này còn nắp chén các bác chơi nắp chén nào cũng được về cái phần thử tan tích thì em xin phép được bỏ qua vì cái thời lượng video nó cũng có hạn thôi bây giờ em sẽ vào để em test thử luôn cho các bác xem là 10 chén đến 15 chén thì các bác sẽ có bao nhiêu chén bảo để các bác có thể xem được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi hột tài xỉu siêu bảo này các nhá em sẽ lắp 15 chén một này hai này các nhìn này cặp nó về là đã chuẩn bị để cho ra bảo rồi đấy ba này lại cặp 6 lục tiếp này 4 này đó chén thứ tư ra báo bão lục này 5 này lại vẫn cặp lục tiếp này 6 này chén thứ sáu ra bạo bạo ngũ này 7 này cặp tiếp này 8 này cặp tiếp này 9 này bão tứ 10 này lại cặp này 11 này 12 này báo tiếp này 13 báo tiếp này 14 này lại cặp lục 15 lại cặp nhị Đó. vừa rồi em đã lắp cho các bác 15 chén thì bao nhiêu chén bão các bác